có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng khu vực bên trên nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là 9m và được xây dựng với thiết kế uh, tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Nhà mình thì có một phòng uh, à, uh, à, bathroom lớn và một vệ sinh lớn nha quý vị và với đầy đủ tất cả công năng và căn nhà mình thì ngay sát bên với lại khu vực chợ, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị nha. Thì căn nhà chúng ta là đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên với lại khu vực chợ Thạch Đà và nhờ thạch nhà thờ Thạch Đà luôn nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng Tây phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và với căn nhà là ngang 4m2 và độ sâu là 9m và căn nhà mới được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý vị. Và căn nhà chúng ta là một căn nhà một sẹc và một trục ngay sát với lại đường lớn và đường chính luôn nha quý vị. Và bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có những cái căn nhà dãy nhà lầu này đây, với ở khu phố rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái nha quý vị. Và căn nhà mới và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Gia đình cái nhà chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Và đây là con đường của căn nhà mình, một con đường đi vào rộng lên đến khoảng 4 mét và một con hẻm xe hơi vào được đến tận cửa luôn nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì chỉ cách khoảng tầm cỡ 10-15 à, mét thôi Là ra bên ngoài chúng ta sẽ có một con đường lớn và đường thông thôi Gia đình mình có thể là vừa mua ở và mua để mướn phòng làm công ty à, Kinh doanh về buôn bán những mặt hàng à, online mỹ phẩm thì rất là tuyệt vời nha quý vị và khu phố ở đây thì ở rất là an ninh và sạch sẽ thoáng mát này Một căn nhà với à, trong phân khúc khoảng hơn 4 tỷ đồng thôi Đấy, Và với nhà mới và sổ hồng riêng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 Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có cái um, à, khoảng à, à, khu vực đậu xe máy này và cũng là phòng khách của căn nhà mình. Đây với căn nhà là ngang à, bốn 4m2 và độ sâu là 9m. Và xây dựng à, full nội thất đầy đủ hết nha. Đấy, với nhà mới và sổ hồng riêng, công chứng ngay. Đấy, với à, xây dựng một trệt và hai lầu rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị thì ờ, những ai ờ, đang ờ, xem và đang quan tâm lựa chọn cho mình một trong những căn nhà ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và với nhà mới sổ hồng riêng và mua chỉ việc là sách bali về ở thôi thì căn nhà này phải nói là thiết kế rất đẹp và tuyệt vời nha quý vị cho những khách hàng nào quan tâm và lựa chọn ngay cho mình những cái sản phẩm tốt cũng là những cái căn nhà đẹp nha quý vị Nhà chúng ta thì không gian khá là rộng và thoáng rồi Ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 9m thì khá là rộng nha quý vị và ờ, sẽ được gia chủ tặng một bộ ờ, bàn ghế ăn và một bộ sofa kết hợp với những các cái đồ trang trí bên trong của căn nhà mình tạo thêm phần những các cái ờ, không gian thiết kế rất là đẹp nha quý vị và khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là cầu thang khu vực đường sau cuối của căn nhà đây cầu thang khu vực đường sau cuối căn nhà nha quý vị rất là đẹp phù hợp với lại những khách hàng nào đang có mức tài chính khoảng hơn 4 tỷ đồng thì xem sơ qua được video căn nhà này cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị ngang 4m2 và độ sâu là 9m và xây dựng với thiết kế một trệt và hai lầu có 3 phòng ngủ chính và 3 nhà vệ sinh có à, ban công phòng giặt sân phơi và phòng thờ bên trên nha quý vị rất là đẹp nha một mẫu nhà phải nói là thiết kế rất là tuyệt vời theo cách mẫu hiện đại như quý vị Vâng thì ờ, trên đây chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với một ờ, không gian phòng ngủ lớn này, một phòng ngủ bát tơ. Đây rất là rộng luôn nha quý vị ơi. Và nhìn rất là đẹp nha. Sang trọng và tuyệt vời với ờ, trong phân khúc căn nhà này chỉ có 4 tỷ 200 triệu đồng thôi và còn thương lượng nha quý vị. Với ngang 4m2 và độ sâu 9m thì xây dựng và thiết kế rất đẹp, full nội thất và có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh, một phòng bát tơ lớn. Đấy với um, vệ sinh lớn luôn nha và mẫu ờ, mới này rất là đẹp nha quý vị đây và bên trên đây thì ờ, sẽ được gia chủ là tặng giường kèm theo là tủ và bàn trang điểm kệ để tivi Đấy, và đây thì ờ, chúng ta sẽ vào bên trong để tham quan cái khu vực phòng vệ sinh. Đây, rất là rộng và thoải mái cho việc sử dụng bên trong không gian căn nhà mình với những các cây vòi tắm hoa sen. Đấy, một phòng ở bên dưới đây thì chúng ta sẽ có phòng lớn rồi. Rất là đẹp nha quý vị. Ngang là 4m2 và độ sâu là 9m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 được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi. Và khu vực ờ, đường trước đây chúng ta sẽ có phòng vệ sinh sử dụng chung cho hai phòng, phòng đường trước và phòng đường sau ở trên lầu luôn nha quý vị. Đây và đường trước đây thì ờ, sẽ được gia chủ là tặng giường này, kèm theo là bàn trang điểm có tủ quần áo sẵn. Đấy với ờ, thiết kế rất đẹp, ngang 4m2 và độ sâu là 9m. Xây dựng với theo phong cách mới hiện đại nha quý vị. Đây và xây dựng phải nói là quá đẹp luôn. Với giá bán thì ở trong phân khúc chỉ hơn 4 ờ, ờ, tỷ một xíu thôi Và căn nhà này thì đang có giá bán là 4 tỷ 200 ờ, triệu đồng và còn thương lượng nha quý vị Hướng nhà là hướng Tây Tây Bắc thuộc mệnh ai phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị Đấy, với nhà sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị